Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 16 giờ 30 ngày 23 tháng 12 sẽ diễn ra cặp đấu giữa Campuchia gặp Indonesia. Bước vào trận đấu đầu tiên, Campuchia gây bất ngờ khi đánh bại tuyển Philippines trên sân nhà với tỷ số 3-2, tạm xếp đầu bảng A. Bước vào trận đấu thứ hai gặp Indonesia, các học trò của huấn luyện viên Honda đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn địa chấn khi làm khách trên sân nhà của Indo. Trận đầu tiên ra quân tại AFF Cup đã chứng kiến bất ngờ lớn đầu tiên khi đội được đánh giá cao là Philippines bị đánh bại trước các học trò của huấn luyện viên Honda. Trong trận đấu này, Campuchia chơi đầy tự tin và chỉ sau 20 phút đầu hiệp 1, họ đã dẫn Philippines 2-0. Trận này Campuchia chơi bóng khá hay. Bước sang hiệp 2, Philippines dồn lên tấn công để tìm bàn thắng quân bình tỷ số với sự nỗ lực Philippines ghi tiếp hai bàn vào lưới Campuchia và tỷ số được bình quân là 2-2. Cứ tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa cho hai đội. Campuchia một lần nữa với tinh thần thoải mái khi được cổ động viên trên sân nhà tiếp lửa. Campuchia ghi thêm một bàn thắng thứ ba trong trận cũng là dấu chấm hết cho tuyển Philippines với chiến thắng 3-2 trong ngày đầu ra quân của AFF Cup 2022 mở ra cơ hội có thể cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết. Ghi Sơn Indonesia chính thức có trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2022 nhưng họ cực kỳ có lợi thế trong việc chạy đua tranh tấm vé vào vòng bán kết chỉ cần thắng Campuchia trong trận này thì Indo nắm quyền chủ động cùng lợi thế lớn để tranh đua vị trí nhất nhì bảng A trong những năm qua, Indo được xem là ông vua về nhì. Họ chưa từng có chức vô địch tại giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Vì thế, lần này ông Shin và các cầu thủ hạ quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup năm nay ông xin đã gọi thêm ba cầu thủ nhập tịch về thi đấu cho đội tuyển để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Indo trong ba cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Đáng chú ý là trung vệ Ahmad, anh từng chơi bóng ở ngoại hạng Anh và La Liga. Mặc dù anh đã 30 tuổi, không còn chơi bóng ở đỉnh cao của châu Âu, nhưng anh cũng là cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình tuyển Indonesia và những cầu thủ nhập tịch, ông Sin rất kỳ vọng với dàn cầu thủ trẻ sẽ được tăng cường sức mạnh và ổn định hơn với lực lượng kỳ áp Bộ khung chính thức của tuyển Indo vẫn dựa trên những cầu thủ trẻ U23 mà ông khổ công phát triển và rèn luyện suốt 3 năm qua trận mở màn của đội tuyển Indo được thi đấu trên sân nhà cũng là một lợi thế nhưng cũng có thể nói nó cũng gây ra một chút áp khi bước vào trận đấu đầu tiên mà buộc đội tuyển Indonesia phải thắng để hướng tới tấm vé đi tiếp tại bảng A trong lịch sử đối đầu giữa hai đội Indo và Campuchia trong quá khứ khi hai đội gặp nhau 16 lần Indo thắng 15 lần và chỉ hòa một lần. Lần đầu tiên tại SEA Games năm 1995, Indo có chiến thắng đậm nhất cho đến nay với tỷ số 10-0. Kết quả sẽ là 4-1 cho đội tuyển Indo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đồng hành và ủng hộ Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh và nhấn chuông một chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.